Các bạn thì quan sát thấy này, là ở đây sẽ có tổng số token là 5.000 đồng token Dari và sẽ trao thưởng cho 1.000 suất random ngẫu nhiên này cũng như là top 50 người giới thiệu nhiều nhất thì sẽ nhận 10.000 đồng token Dari nha Ok thì link tham gia airdrop này mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận ha sau bạn click bấm chọn lên đó thì nó sẽ một giao diện như này thì để bắt đầu làm airdrop các bạn nhấn vào nút start ở góc dưới màn hình cho mình này thì ok kế tiếp sẽ là một giao diện như này nha. đó đây các bạn có thể truy cập vào website của dự án để tìm thêm nha cũng như là kênh Medium này và cũng như các bạn có thể quan sát thấy này là dự án này được audit tức là kiểm toán bởi Dreamlab nha đó ở đây cũng có contract tức là địa chỉ hợp đồng này đó các bạn thấy quan sát thấy nha ok để tham gia Aerobe này chúng ta sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản thôi nha nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án nha các bạn nhấn vào Twitter này kế tiếp chọn open để mở này sau đó các bạn sẽ nhấn follow theo dõi nha rồi quay trở lại này như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành thêm dự án vào danh sách yêu thích của chúng ta trên CoinMarketCap nha. Các bạn nhấn vào One List này, kế tiếp chọn Open để mở này. Rồi ok thì bạn nào chưa có tài khoản thì bạn tiến hành đăng ký một tài khoản và đăng nhập như bình thường nha. Sau đó bạn bấm chọn vào biểu tượng hình sao này để tiến hành thêm dự án Daddy Game này của chúng ta vào danh sách yêu thích trên CoinMarketCap nhá. Ok như vậy mình đã thêm thành công. Mình sẽ quay trở lại này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ hành follow theo dõi tài khoản Twitter của đối tác này và retweet bài đăng Aerobe được ghim ha. Các bạn nhấn vào partner Twitter này. cái tiếp chọn open để mở này. Ok thì đây mình đã làm rất nhiều các dự án trên crypto tham nên mình cũng đã follow theo dõi rồi nha. Kế tiếp các bạn kéo xuống nhá. Tìm đúng đến bài đăng của dự án luôn nha. Đó của dự án là Rari Game đấy. Ok thì đây chính là bài đăng đó. Chúng ta sẽ tiến hành like thích cả team này, rồi nhấn biểu tượng này để tiến hành post tweet này nhấn vào copy thôi sau đó bạn sẽ tắt ba người bạn nhá người bạn đầu tiên là cộng hoàng giang share này ok thì chỉ thêm bạn có thể follow theo dõi các bạn tài khoản twitter mình sau đó tắt mình cũng được ha tiếp theo bạn thứ hai là cộng hoàng giang mmo này kế nữa là a cộng hoàng giang online này. ok sau khi tắt xong rồi các bạn kéo xuống này nhấn vào tweet nhá rồi sau đó các bạn quay trở lại này và nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ hành join tham gia vào kênh Telegram của đối tác nha. Các bạn nhấn vào Partner Channel này. Thì ở đây mình cũng đã tham gia rồi. Bạn nào chưa tham gia thì bạn nhấn vào Join Channel góc dưới màn hình ha. Ok, mình sẽ quay trở lại này. Và nhiệm vụ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ subscribe đăng ký channel YouTube quảng cáo nha. Các bạn nhấn vào YouTube này, kế tiếp chọn Open để mở này. Rồi thì ở đây mình cũng đã subscribe đăng ký rồi. Các bạn có thể bật thêm nút chuông thông báo nữa nha. Ok, quay trở lại ha. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ hành Join tham gia vào nhóm Telegram của dự án nha. Các bạn nhấn vào group này, kế tiếp chọn Join group ở góc dưới màn hình ha. Ok, sau đó quay trở lại này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ nha. Thì bước kế tiếp các bạn sẽ nhấn vào check để kiểm tra này. Rồi ok ở đây thì bot sẽ hỏi chúng ta là đã tham gia nhóm Telegram chưa? Các bạn nhấn vào đăng để xác nhận ha. Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập đường link tài khoản Twitter của chúng ta để xác nhận rằng chúng ta đã follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án nha. Các bạn quay trở lại Twitter này và nhấn vào mục Profile tên hồ sơ nha. Sau đó bạn quan sát ở góc trái trên cùng này. Đây chính là đường link tài khoản Twitter của mình nha. Mình sẽ bôi đen này, sau đó sao chép ha. Rồi quay trở lại này và dán vào đây này. Nhấn Enter để gửi ha. Và kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhấn đăng để xác nhận rằng chúng ta đã thêm dự án vào danh sách yêu thích trên CoinMarketCap nha. Các bạn nhấn vào đăng này. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BF20 tức là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nha. Ở đây các bạn có thể nhập địa chỉ ví BF20 của bạn trên ví MetaMask này hoặc ví Chainwalet ha. Như ở đây thì mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chỉ thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC, Binance Smart Chain và ví MetaMask hoặc lấy địa chỉ ví BF20 trên ví Choconet thì mình sẽ để đường link hai video đó dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần video ha. Ok, sau đó các bạn sẽ nhấn vào đây để sao chép này. Rồi quay trở lại và dán vào đây ha, nhấn enter để gửi này. Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhấn đăng để xác nhận nha rằng chúng ta đã tham gia kênh Telegram quảng cáo này rồi sau đó chúng ta sẽ nhập đường link bài retweet của lại chúng ta tweet ha. Các bạn quay trở lại Twitter này. Sau đó nhấn profile tên hồ sơ nha. Rồi chọn tweet and reply này. Thì ok, đây chính là bài đăng vừa nãy. Các bạn nhấn vào khoảng trống này. Rồi sau đó sao chép đường link này ha. Bôi đen này, sao chép này. Rồi quay trở lại và dán vào đây ha. đây tôi được gửi này. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản YouTube hoặc là đường link tài khoản YouTube của chúng ta nha các bạn quay trở lại YouTube này nhấn biểu tượng avatar nha kế tiếp chọn kênh của bạn ha sau đó các bạn sẽ sao chép đường link này, này rồi quay trở lại và dán vào đây ha Ok, thì lúc này sẽ thông báo là Congratulations, tức là chúc mừng bạn đã hoàn thành Aerobe này ha. Ngoài ra chỉ thêm các bạn có thể tham gia các nhóm Telegram của Aerobe Ninja nha. Ok, vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link giới thiệu ạ? Các bạn nhấn vào mục referral link này, Thiếu kê ở mục do referral link này thì đây sẽ có đường link giới thiệu bạn nha.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 Khi người làm Adobe qua đường link của bạn ấy thì bạn càng có cơ lớn chúng được này ha, cũng như là lọt vào top những người giới thiệu nhiều nhất ha. Thì ok, như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn cách chúng ta làm kèo airdrop của dự án Rari Game để có thể nhận được 5 đồng token Rari hoàn toàn miễn phí 100 trăm. Khi bạn nào thấy video này hay cho bạn ấy, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nhé. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye, xin chào.